Ừ, khi mà bạn muốn mua nhà thì cái cách bạn à, đặt cọc như thế nào để tránh những cái rủi ro ờ, à, thì đầu tiên bạn phải trước khi đặt cọc thì bạn phải xem xét những cái vấn đề liên quan tới căn nhà đó ví dụ như đầu tiên là bạn sẽ xem cái tính hợp pháp của cái cái căn nhà đó vấn đề pháp lý của căn nhà đó ha à, cho dù là căn nhà hay đất hay là căn hộ thì bạn cũng phải xem xét thật kỹ trước khi là đặt cọc mua à, đầu tiên là bạn phải xem cái uh, căn nhà đó nó có đủ điều kiện để mua bán hay không à, bạn yêu cầu những người bán phải cung cấp cho bạn tất cả những cái uh, giấy tờ uh, có công chứng của sổ hồng hay là cái uh, hợp đồng mua bán hoặc là những cái về cái thuế à, phiếu đóng thuế tất cả mọi thứ bạn phải xem được cái điều đó là chắc chắn là cái hợp đồng này à nó đang được giữ ở trong tay người người bán ha và mà vâng, kiểm tra một cách nữa là để bạn xem rằng là cái hợp đồng này cái căn nhà này nó có đang bị thế chấp hay không thì bạn cũng phải là kiểm tra ở những cái cơ quan à, chức năng có thể là cho bạn biết được điều đó ví dụ như bạn có thể kiểm tra ở phòng công chứng hoặc là bạn kiểm tra ở cái khu cái ờ, cơ quan mà đăng bộ là chuyển đổi tên của người này qua người khác khi mà kiểm tra ở cơ quan đăng bộ thì nếu họ vay ngân hàng thì nó sẽ thể hiện lên cái tài sản đó là thuộc quyền sở hữu của ngân hàng chứ không phải là thuộc quyền sở hữu của người bán nữa ha rồi à, cái việc mà mình quay trở lại cái việc mà kiểm tra những cái thông tin của người bán đó là bạn cũng phải bạn cũng đừng quên là phải kiểm tra xem là hộ khẩu chứng minh nhân dân của họ à, nó có đúng hay không nếu mà là cả người bán à, bạn phải à, xem rằng là cả vợ cả chồng ha xem họ có đồng ý họ có đồng ý bán cái căn nhà đó hay không bạn chứ bạn nếu mà bạn mua bạn làm việc với một người thôi thì khi mà bạn cọc mà cọc cho một người thì Ờ, vợ hoặc chồng người đó người ta không có đồng ý thì cái việc nó nó dễ xảy ra cái tranh chấp ha à, nên là bạn phải ờ, xem cả giấy tờ cả của cả hai vợ chồng và đó là cái điều thứ nhất trước khi đặt cọc mà khi mà tiến hành đặt cọc á, thì bạn cũng phải yêu cầu Ờ, có cả đủ ờ, nếu mà họ có chồng thì ờ, có chồng có vợ thì phải yêu cầu có đủ mặt ha cả chồng cả vợ phải ký tên ký nhận vào cái phiếu đặt cọc đó còn nếu mà họ độc thân họ chưa có gia đình thì bạn phải yêu cầu cho họ cho một cái phiếu mà là xác nhận độc thân ở ngoài phường phường sẽ luôn cung cấp cái điều đó cho người bán rồi nếu mà là cái giấy ủy quyền thì bạn phải xem thật kỹ là cái hợp đồng ủy quyền đó có được công chứng hay không và cái việc mà là họ ủy quyền ở cái mức độ nào và có được phép bán à, cho tặng cái sản phẩm cái dịch à, cái cái, cái căn nhà này hay không thì bạn phải xem kỹ ha rồi cái điều uh, tiếp theo đó là cái hợp đồng công chứng bạn phải uh, hợp đồng uh, cọc bạn có thể là ký ở ngoài công chứng hoặc là không ký ở ngoài công chứng cũng được tốt nhất là bạn sẽ ký ở ngoài công chứng nếu mà không ký ở ngoài công chứng thì bạn phải yêu cầu à, có cái sự mà là um, chứng thực à, của cái à, à, người, người làm chứng ha ví dụ những người là người làm chứng bạn không bạn không nên nhờ những người mà thuộc uh, gia đình hay họ hàng của bản thân người bán hoặc là bản thân người mua bạn sẽ nhờ người khác uh, chứng thực vào đó hoặc là bạn sẽ nhờ đơn vị uh, môi giới họ chứng thực vào đó hoặc là bạn có thể là nhờ, uh, nhờ người uh, hàng xóm của cái căn nhà đó họ chứng thực dùm thì ờ, khi mà những người mà chứng thực á, thì họ cũng phải cung cấp ờ, ghi rõ ở trong đó này ờ, tên đầy đủ ha chứng minh nhân dân hộ khẩu và xác nhận cái việc này à, nó có xảy ra nó diễn ra thì để an toàn thì bạn nên làm ở công chứng nhưng mà nếu mà không thì bạn cũng có thể là làm ở ngoài và tất cả mọi thứ nó phải đều rõ ràng như vậy và bạn khi mà khi ký cái cọc á, thì bạn cũng phải yêu cầu họ cho mình à, xem à, cái à, sổ hồng hay là giấy tờ bản chính ha nếu mà mình đem cọc tới mình ký mình phải xem được cái điều đó trước khi mình ký cọc rồi điều lưu ý là bạn không có ký hợp đồng cọc bằng ngoại tệ ha nếu mà bạn ký hợp đồng mà thanh toán bằng ngoại tệ thì cái hợp đồng nó bị vô hiệu nó không có giá trị rồi sau đó là bạn sẽ uh, khi mà ký hợp đồng cọc xong rồi bạn sẽ tiến hành mua bán nếu mà để kỹ hơn thì à, để an toàn hơn cho cái việc mà bạn mua bán thì trong cái hợp đồng cọc bạn à, có thể là điêu à, với những cái người bán là tôi có thể là cho tôi thời gian để tôi tìm hiểu về cái căn nhà này rõ hơn về ví dụ như là cái ờ, về cái ở ờ, bề ngoài hay là bên trong căn nhà nó có kết cấu nó nó có bị vấn đề gì hay không nếu mà nó có vấn đề gì mà khi mà mình điêu lại cái giá mà không được thì tôi có thể à hai bên có thể là à, trả lại cọc à, có được hay không ha hoặc là khi mà à, khi mà bạn ký cọc rồi bạn sẽ có thời gian để bạn chuẩn bị tiền à, để bạn à, ra công chứng thì cái thời hạn đó là bao lâu và mọi thứ nó phải clear rõ ràng ở trong cái hợp đồng cọc và rõ ràng như vậy và cái thời gian công chứng khi cái ờ, cái cái lần thanh toán như thế nào cũng phải là rõ ràng ở trên cái hợp đồng cọc à, trước khi bạn ký cọc à, đó là một vài cái chi tiết tôi muốn gửi đến cho các bạn à, mong rằng cái việc mà đi à, mua nhà để đầu tư hay là mua nhà để ở của bạn nó sẽ gặp nhiều cái thuận lợi cảm ơn các bạn đã theo dõi à, nếu các bạn thấy cái video này có thể là có ích cho một ai đó hãy giúp dùm tôi chia sẻ video này cho họ à, subscribe cái kênh youtube của tôi để bạn có thể nhận được cái video mới nhất khi mà tôi đăng cái video lên cảm ơn xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo